à, đấy còn cái thông tin liên hệ thì à, anh em có thể tìm đến tiến qua cái số zalo hoặc là cái số telegram tiến có để phía dưới góc màn hình ở trong cái video này ok giờ thì quay lại với cái video ngày hôm nay thì à, tiến sẽ tiếp tục soi kèo phân tích cho anh em cái trận đấu muộn giữa benford với fulham tại vòng 26 ngoại hạng anh nha anh em thì cái trận đấu này này được diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai đây anh em à, và có thể nói ấy, là Benford với Fulham hứa hẹn sẽ là một cái trận đấu uh, khá là cân bằng và kịch tính luôn nha anh em vì hiện tại này Fulham thì đang đứng ở vị trí uh, thứ bảy với 39 điểm sau 25 vòng đấu à, trong khi Benford ấy, thì đứng ở vị trí thứ 9 với 35 điểm sau 20 uh, sau 23 vòng đấu ít hơn hai uh, vòng đấy uh, và trước tiên mình sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ của đội chủ nhà Benford đây thì anh em thấy này Benvot thì ờ, đã bất bại liên tiếp ở 7 vòng đấu gần nhất ờ, tại ờ, ngoại hạng Anh. Đây thì trong đó có đến 4 chiến thắng lần lượt trước West Ham với tỷ số 2-0 này, rồi hạ gục Liverpool trên sân nhà với tỷ số 3-1. Thì tiếp theo lại có trận thắng 2-0 trước Bournemouth. Đấy, rồi thắng 3-0 trước Southampton này, cùng với đó là những cái trận hòa trước Leeds này rồi Chiton Palace này và đặc biệt là cái trận hòa 1-1 trước uh, uh, đội đầu bảng pháo thủ Arsenal đấy à, xét về cái tổng thể ấy, thì có thể nói là cái bầy ông Benford này này thì ờ, thì à, đang làm rất là tốt tại cái giải ngoại hạng Anh luôn đấy còn tính riêng trên sân nhà thì à, Benford cũng đang bất bại ở 4 trận gần nhất với 3 chiến thắng và một trận hòa cái phong độ này thì cũng giúp cho Benford hoàn toàn còn nguyên cái cơ hội để à, để à, cạnh tranh à, cái vé dự cúp châu Âu ở mùa tới luôn nha anh em ít nhất là cái vé dự cúp C2 đấy thì với 35 điểm uh, ờ, Benford đang có chỉ kém top 6 là Liverpool với 4 điểm cách biệt mà thôi thậm chí là bầy ông chỉ mới thi đấu 23 ờ, trận ít hơn cái đội top trên đến 2 đến 3 trận đấy à, và bầy ông Benford cũng sẽ tiếp tục được uh, quay trở lại trên sân nhà và sẽ tiếp đón uh, một đội bóng đang có phong độ cũng rất là cao đó chính là Fulham à, thì anh em xem này Fulham thì đang uh, Fulham đang uh, trải qua chuỗi uh, 7 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường à, trong đó có đến 4 chiến thắng này và 3 trận hòa và cái trận làm khách mà gần nhất của Fulham uh, cái trận gần nhất mà làm khách của Fulham uh, là cái trận đối đầu với Brighton đây à, và ở cái trận đấu này thì Fulham cũng đã giành chiến thắng với cái tỷ số tối thiểu là 1-0 nha anh em thì có thể thấy ấy, cái đội bóng uh, các cái đội bóng luôn tầm trung ở ngoài hạng Anh ở mùa này ấy, có phải nói là đang thi đấu là cực kỳ tốt luôn nha anh em à, khi lần lượt này như Newcastle này thì đang còn cạnh tranh ờ, cái sức trụ hạng ở mùa giải năm ngoái thì năm nay Newcastle đã vươn lên đến cái vị trí thứ năm uh, trên bảng xếp hạng mùa này luôn cùng với đó là vị trí uh, thứ bảy tám chín này lần lượt là Fulham, Brighton rồi uh, Benford đấy cái đội bóng này còn xếp trên cả ông lớn Chelsea luôn đấy có thể nói là đây là một mùa giải đầy biến động tại ngoại Anh luôn nha anh em và anh em à, anh em hãy cùng tiến đến với cái tỷ lệ kèo ở cái uh, trận đấu này mà nhà cái đã đưa ra cho anh em nha đây có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn thì uh, chủ nhà Benford này chủ nhà Benford này chấp đổi khách nửa trái này rồi chấp uh, 0.75 này đấy còn uh, rồi chấp uh, 0.25 này rồi còn có luôn cái mã kèo đồng nữa đấy uh, còn cái mức tài xỉu cả chặn uh, cũng vậy đấy từ 2.25 à, này rồi 2.5 cho đến 2.75 cho đến ba hòa luôn anh em kết cái mã kèo nào thì cứ vào cái mã kèo đó đấy thì đây là cái lợi à, thế rất là lớn khi mà anh em chơi trên trang anh em ấy tiếng nói đúng không à, vậy thì cái việc gì mà anh em phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm gì vừa bị mất like mất phí lại còn à, gặp nhiều cái vấn đề phiền phức khác nữa thậm chí là còn liên quan đến pháp luật nữa đúng không anh em đấy nên tốt nhất anh em nên có một cái trang để chơi còn nếu như mà anh em mà chưa tìm được một cái trang uy tín hoặc là không biết cách chơi trên trang ấy thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là telegram tiến có ghim phía dưới cái màn hình ở, ở ở dưới góc của video này thì anh em tiền tới tiến ấy thì tiến sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em uh, một cái trang chơi uh, một cái trang chơi uy tín nhất và và không những vậy ấy, tiến còn thêm uh, tất cả anh em vào nhóm này để cho anh em có thể cùng đầu tư kiếm cơm gạo một cách hiệu quả nhất uh, từ cái bộ môn uh, banh bóng này ok đấy nếu mà anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình luôn và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là tất cả từ cái việc mà hướng dẫn cách chơi trên trang này rồi thêm anh em vào nhóm rồi chia sẻ các mã kèo thì uh, tất cả đều hoàn toàn là miễn phí hết nha anh em tiến sẽ không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết luôn ok uh, và quay lại với cái tỷ lệ kèo này ấy thì thì uh, tiến uh, rất là kết cái đội chủ nhà benford uh, đấy nhưng với cái mã kèo chấp hiện tại ấy, thì tiến cũng không dám mạo hiểm để kêu anh em đầu tư vào cái mã kèo này vì vì cái thằng Fulham này này hiện tại cũng đang uh, thi đấu rất là tốt đấy Fulham hiện tại thi đấu cũng rất là tốt luôn đấy cho nên thay vì mà phải mạo hiểm đầu tư vào cái mã kèo chấp ấy thì tiến sẽ đẩy lên cho anh em uh, tiến sẽ đẩy lên cho anh em cái mã kèo vip đây đây là cái mã kèo mà đây là cái mã kèo uh, vip tài phạt gốc 8.5 đã chặn <coughs> ok thì à, Tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất là một mã kèo à, tại góc 8.5 thôi để anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo này vì với cái việc mà cạnh tranh cái vé dự châu Âu với cái vị trí mà trên bảng xếp hạng hiện tại ấy, cùng với cái lối chơi mà tấn công đẹp mắt của cả hai đội ấy, thì à, thì à, chắc chắn sẽ có rất là nhiều quả gốc trong cuộc đối đầu này luôn nha anh em ok còn à, cái mã kèo mà chấp này cũng như là nên cái chọn cái đội nào trong cái trận đối đầu này thì à, thì à, <clears throat> tiến ấy sẽ đẩy lên trên nhóm để cho anh em đầu tư vào vì những cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em á, thì đều sâu rất là kỹ càng luôn nên nên à, đa phần ở trên video thì tiến chỉ đưa ra các uh, các cái mã kèo cho anh em tham khảo mà thôi còn kèo vip nè kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là anh em trong nhóm tiến đều nhận được toàn bộ các cái mã kèo chuẩn nhất ok còn nếu mà anh em mà muốn tham gia cùng vào nhóm ờ, với tiến bóng đá ấy, để đầu tư một cách hiệu quả nhất cũng như là nhận được những cái mã kèo chuẩn nhất luôn thì anh em ờ, cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng à, ok thì cái video này cũng dài rồi nên tiếng cũng sẽ xin uh, anh em là kết thúc cái video tại đây nếu mà anh em thấy cái nhận định phân tích của tiếng hay ấy, cũng như là những ai mà đã yêu quý tiếng thì hãy hãy uh, thể hiện bằng cái cách là ấn like video này và bình luận cái tỷ số cuối cùng của trận đấu tiến sẽ lựa chọn những cái ai mà mà bình luận cái tỷ số chính xác và sớm nhất à, thì tiến sẽ dành tặng cho anh em đó 500k đấy ok và anh em cũng đừng có quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo để cho anh em có thể nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất từ hai cái kênh của tiếng nha à, và tiếng cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới à, cũng như là các mã mã kèo mà anh em đã đang đầu tư ok